cả nhà có ai không hôm nay ngồi makeup ở đây mà không gian rất là tĩnh lặng cảm thấy quan mang quá <laughs> hello Hương em rảnh quá em Hương ha Em coi hoa du ký đi <laughs> Hello Linh Nguyễn Hôm nay hả ngồi make up mà bây giờ kiểu mà không gian tĩnh lặng quá cho nên muốn uh, ờ, livestream nói chuyện với mọi người vừa make up được mà cũng coi như là vừa nói chuyện với mọi người được chứ lâu quá rồi không có uh, ờ, livestream à, thứ bảy chủ nhật này là bắt đầu là sẽ lên sóng hai tập đầu tiên của cô thắm về làng thì um, uh, mọi người bữa giờ mọi người hả coi như là hào hứng lắm nên cảm thấy rất là vui dương lý thứ bảy chủ nhật này là chiếu uh, cô thắm về làng rồi nè em um, có một câu hỏi mà mọi người hỏi vi rất là nhiều luôn nhưng mà không có thể nào mà trả lời cho từng bạn được cho nên là hôm nay thì vi sẽ trả lời chung ở trên livestream này đó là hello Jojo Trang hello chị Bùi Linh à, mọi người có hỏi là tại sao mà lần này thì không có anh Vinh tham gia thì à, thật sự thì không có một cái lý do gì mà gọi là ghê gớm hay là đặc biệt hay là mọi người nghĩ là có một cái gì đó đó chỉ đơn giản là tại vì đợt này anh linh à, anh vinh bận cho nên là sắp lịch cũng căng quá thì phim khi mà kết thúc cho đến bây giờ là là rất là nhanh um, cái khoảng thời gian quay á, thì cũng rất là gấp nữa cho nên là bị kẹt cái lịch thì um, chắc là anh Vinh không có sắp xếp để tham gia được hy vọng là mọi người vẫn sẽ ủng hộ bộ phim nha à, Vi Trần Hương um, hôm bữa lúc mà bán đồ thanh lý có chị Lê Bella nữa đó Hello Đức Khoa Nguyễn thì ờ, cô thấm về làng phần này thì sẽ có hai diễn viên mới đó chính là uh, chú Nhật Cường và bạn uh, ờ, B Trần uh, ờ, B Trần thì vào vai thì mọi người cũng biết rồi đó là một vai có vẻ là anh chàng hơi uh, phá đám còn uh, uh, chú Nhật Cường thì sẽ vào vai cậu hai của Vi cậu hai rất là khó tính cũng từ bên Mỹ về um, đợt này thì thực sự là cô thắm về làng rất là thích luôn rất là hoành tráng có một cái bối cảnh uh, gọi là bối cảnh phiên chợ rất là trội lung linh ngày tết hoành tráng lắm Hello Hoàng Thư Hello Thiên Trang Hằng Mu Hằng Moon hmm. à, để um, thứ bảy chủ nhật này khi mà bắt đầu phim chiếu rồi nếu mà bạn nào mà chưa xem được á thì Vi sẽ um, Vi sẽ post cái cái cái cái cái link lên để cho mọi người có thể à, theo dõi được thoải mái hen à, ờ, đợt này thì phim sẽ có 8 tập 8 tập Trinh Nguyễn đâu rồi Trinh Nguyễn đang ở đâu anh Nguyễn hello thôi bây giờ là vừa livestream nói chuyện với mọi người xong rồi vừa make up để mở cái đèn lên không biết có bị chá lắm không có bị chá lắm không mọi người có có có có coi được không hello Kiều Sơn Trương cảm ơn uh, Trương rất là nhiều À, Trần Thanh Ngân thì um, thứ bảy này thì cô Thấm về làng sẽ bắt đầu ra tập 1 Chủ nhật sẽ là tập 2 à, Tuần sau thì cũng là thứ bảy và chủ nhật luôn Đỗ Thị Kim <laughs> Ừ, Văn Minh Vũ, chị thấy em nè à, Chị đang xài cái BB uh, ờ, stick của em nè Đánh cái nền này rất là nhanh Cho nên là bây giờ hầu như là nếu mà đi ra ngoài á uh, Vi uh, thường đánh cái nền này cho nó nó gọn Có thể nói là một, một phút 30 giây Nguyễn Khoa <laughs> Cảm ơn Nguyễn Khoa à, mọi người có thấy cái à, cái này không cái cái BB stick này nó là cái kem nền mà nó có hai đầu luôn một đầu là đầu kem còn một đầu là đầu cọ cho nên hầu như là đánh rất là nhanh chỉ cần đánh cái kem lên xong rồi bắt đầu mình tán ra hello trà my ngưng an um, chị cũng muốn make up phong cách cô thấm nhưng mà tại vì đang mặc đồ như vậy uh, đâu có make up kiểu cô thấm được hello nguyễn thanh vi à, Diễm Phúc thì à, mọi người cũng có nói là năm nay là anh cần khác rồi nhưng mà thật ra thì anh cần thì anh cần vẫn là anh cần <laughs> chỉ có điều là uh, năm ngoái thì là anh Vinh đóng còn năm nay là anh Thành đóng tại vì anh Vinh bận lịch mà lịch đợt cô thấm năm nay cũng căng quá cho nên là sắp lịch lúc đó cũng bị à, gấp rút cho nên là um, để đảm bảo tiến độ chứ vi nghĩ là vi biết là mọi người khi mà thấy thay đổi diễn viên như vậy thì mọi người cũng sẽ rất là buồn hello nguyễn đào hoa nguyễn um, cái này thì chị không cái cái uh, cái bb stick này chị không có bán mà chị cũng mua của bạn uh, văn minh vũ đây nè nó có hai đầu nó nhỏ xíu à nó gọn ơi là gọn luôn rất là gọn tại vì cái này á mỗi lần mà thí dụ mà vi đi đâu á mình muốn make up lẹ thì mình chỉ cần coi như là đánh lên nó với lại cái cái nền của nó cũng rất là mỏng và rất là nhẹ nữa mọi người thấy không chỉ cần là cứ tán đều tán đều thôi cái đầu cọ nó rất là mịn luôn ừ. hello như hảo cảm ơn may mắn <laughs> um, Trời ơi, năm nay cô Thắm về làng phần 3 chỉ mới đang lên sóng thôi mà mọi người đã hỏi tới cô Thắm về làng phần 4 rồi <laughs> Thật ra thì cô Thắm về làng phần 4 hả? Uhm, cũng hy vọng, hy vọng là sẽ có để uh, Tết năm nào cũng được gặp mọi người um, Như cái mọi người thấy không, cái um, cái phần kem này nè nó nó rất là dày, nó rất là nhiều, xài được rất là lâu Nhưng mà Vi, Vi nghĩ là mọi người lúc mà xài á Nếu mà bạn nào có mua cái BB Stick này nè thì mọi người không có nên dặn kem cao quá mà mình chỉ nên dặn thấp thấp như vậy thôi tại vì mình dặn cao quá nhiều khi mình ấn nó sẽ bị bể cái nồi này của mình hello Anna Phan Hằng Mon Hoa Nguyễn hello em à, cái BB stick này là giá là bao nhiêu ta à, để hỏi uh, Văn Minh Vũ Văn Minh Vũ đây nè để chị uh, để Vi um, ghim cái ờ, cái cái comment của ờ, Văn Minh Vũ lại cái uh, kem nền BB Stick này á, là 315 ngàn Nếu mà mọi người share cái livestream này á, thì mọi người sẽ được giảm 10% khi mua hàng á Cho nên là Vi nghĩ là nó cũng rất là tiện Tại vì Vi có nói với bạn Văn Minh Vũ là um, khi mà những cái cái kem nền nó đặc nó đặc trưng như vậy nè mọi người sẽ rất là thích tại vì Thực ra mọi người đôi khi các bạn rất là bị lười đánh kem nền đúng không? <laughs> rất là lười luôn Bản thân của Vi cũng vậy Nó có rất là nhiều loại nền Nền, nền nước nè Nhiều loại lắm Nhưng mà đôi khi mà mình bị lười á Mình để cái này ở trong túi của mình sẵn luôn Thì nó có hai đầu như vậy Nó hai đầu như vậy Đó cứ xài tháo hai đầu ra cái này thì Vi mua của bạn Văn Minh Vũ Vi có ghim cái comment của bạn Văn Minh Vũ ở trên um, cái comment á, thì mọi người có thể ờ, inbox cho Văn Minh Vũ để hỏi nha uh, ờ, 315 giảm 15% là giảm được cũng khoảng um, ba mấy 40 ngàn á thì Vi nghĩ nó ok đúng không Nguyễn Đào Thiên Trang cảm ơn em Hello Diệu Nguyễn Nào mọi người thấy không Bây giờ là đánh xong cái nền rồi thì cái nền này á là nó nếu mà những bạn nào mà đánh ban ngày á, thì cũng rất là tiện tại vì nó có luôn là chống nắng SPF 43 đó thì à, nếu mà mình thích thì mình có thể phủ lên một cái lớp phấn nhẹ còn không thì mình cứ để như vậy thì nhìn nó sẽ rất là tự nhiên và nó kiểu mà nó nó trong trẻo á Nguyễn Lành hello em Ngân An Tết nước ngoài xem cô thấm có không khí <laughs> dễ thương quá à thực tình đó là uh, khi mà làm cô thấm này á là mọi người uh, hỏi rất là nhiều mọi người nói là phim cô thấm vui dễ thương và mọi người uh, um, cảm thấy là đặc biệt là những anh chị hoặc là những bạn ở nước ngoài á thì rất là nhớ quê đúng không cô thắm là phải thật là đặc trưng hôm nay là hoàn toàn không phải là hình tượng cô thắm một chút xíu nào hết trơn á hello hải triều à, Chu Nhật Vi à, Một lát nữa thì chị đi công việc cho nên làm chị cũng muốn make up nhẹ nhàng đi chút xíu Nên là đang uh, sử dụng cái nền rất là nhẹ Trường An, Trường An hay là em inbox cho Văn Minh Vũ đi để cho dễ Nếu mà um, giảm 15% thì hình như là còn hai trăm mấy á Một cái nền như vậy nè, nếu mà bạn nào mà xài thường xuyên thì uh, um, mỗi ngày mình đều xài hết á thì Vi nghĩ xài được chúng cũng trong khoảng um, 2 tháng hơn còn nếu mà bạn nào mà ít đúng không ờ còn nếu mà bạn nào sẽ ít hơn thì Vi nghĩ hay là cũng có có khi là 3 4 tháng luôn á tại vì cái này mỗi lần mình đánh ra rất là ít chút xíu à với lại um, cái nền nó mỏng á thì um, cái này nó có hai tông là tông hình như là 21 với 22 cái của Vi là 22 thì dành cho tông những tông nào mà nó nó um, nó trung bình nhá còn tông 21 thì Vi thấy hơi trắng bạn nào mà trắng quá thì nên xài tông 21 Nguyễn Tiến Đồng nhớ Việt Nam <laughs> qua đi Vậy thì đợt này coi cô Thắm nha Cô Thắm năm nay Tết rất là rực rỡ Mỹ Duyên Chị Vi đây Hello em um, Tại vì uh, cũng không có cần mà phải make up gì um, dữ dội trơn á Cho nên trong trẻo là chủ yếu thôi Chải nhẹ cái chân mày lên tí Nguyễn Tiến Đông coi hoài đó <laughs> Thế à, vậy là thứ bảy chủ nhật này là bắt đầu lên sóng tập đầu tiên nè um, Hello Ngọc Nancy Cái này thì thường là Vi Vi không có đánh màu mắt nếu mà đi tiệc hay gì thì mới đánh màu mắt thôi còn bình thường là Vi sử dụng những cái những cái kem nền mà cái màu nó nâu hơn chút á mình đánh lên cái mắt mình cho nó tự nhiên thôi chứ cũng không cần tại vì mình chỉ đi ra ngoài chút xíu mình muốn có một cái lớp nền để nhìn cho nó um, tươi tắn hơn tại vì nhiều khi á mình uh, mình tôn trọng người đối diện thì mình cũng phải đẹp đúng không <laughs> hello nhân lê à, mọi người nếu mà mọi người muốn mua cái baby stick này nè thì mọi người inbox cho văn minh vũ nha inbox cho Văn Minh Vũ thì để uh, bạn ấy um, tư vấn cho mọi người dễ hơn thì có nhiều bạn hỏi Vi là cái này thì thí dụ như da khô có xài được hay không uh, da dầu có xài được hay không thì được được không vấn đề gì hết trơn á nhưng mà các bạn nên nhớ đây cũng là một cái um, gọi là um, gọi là dòng mỹ phẩm dòng mỹ phẩm chứ không phải là dòng dưỡng da cho nên thí dụ mà mấy bạn muốn là uh, gọi là Ờ, da mình nó ẩm hoặc là nó mọng nước đẹp đẽ thì vi nghĩ là các bạn phải dưỡng ẩm trước hoặc là um, trước khi mà các bạn sử dụng nền đó thì các bạn nên dưỡng da cho nó kỹ thì cái đó cũng là một cái lớp bảo vệ da của mình um, còn đối với những bạn da dầu á, thì cái này nó có kiềm dầu nó có kiềm dầu nó giúp bảo vệ cái lớp nền của mình rất là chặt nhưng mà um, nếu mà các bạn nào mà coi như là dầu nhiều quá thì cũng có thể xài thêm giấy thấm dầu nữa còn với những bạn da mụn thì có nên xài hay không thí dụ như là lâu lâu mình bị kích ứng mình bị nổi mụn này kia lâm li ti á nhưng mà nếu mà các bạn không có dịp gì mà phải cần đi trang điểm quá thì vi nghĩ là không cần make up luôn đó là mình phải dưỡng cái da mình lại còn nếu cần thì các bạn có thể sử dụng bb stick nếu mà mình đánh cái nền xong xong rồi ví dụ như cái chỗ nào mà nó nó bị à, mình thấy nó có khuyết điểm á thì mình có thể dùng một cái cọ nhỏ hơn cái cọ nhỏ nhỏ vậy nè mình chấm lên đây mình chấm như cái nền xong bắt mình chấm lên là vi cũng bữa mới nặng mụn chỗ này nè đó hello trà my hello trúc phương thì <laughs> cao kỳ hello cao kỳ um, ngày mai là một tuần á chắc là là ok rồi hả kỳ <laughs> nó vẫn đang bắt đầu lột á kỳ ơi à, đợi vi chút xíu nha đi mở cái máy lạnh chút nóng quá rồi hello mai đông thì cái bb stick này nó nó che khuyết điểm nó nó che phủ rất là tốt nha đây nè đây là cho mọi người xem lại cái BB uh, ờ, stick này Vi nghĩ là đối với những chị em văn phòng thì nó rất là cần tại vì nhiều khi mang tiếng là đi làm văn phòng nhưng mà mình cũng phải um, dưỡng da rồi này kia chút cho nó tươi tắn thì nó nó, nó xinh đẹp hơn cao kỳ ok à, khi nào mà lột hết xong vi ghé kỳ hen mẹ vi cũng đang muốn làm nữa cho nên là vi tính đó là bữa nào vi qua xong rồi vi dắt mẹ vi qua luôn cho tiện Hello Yusena Ồ, Trời cái máy lạnh mở rồi mà không được Hello su su túi <laughs> Trên Nguyễn ừ cái phòng rất đẹp nhưng bây giờ không mở được máy lạnh <laughs> không hiểu tại sao bé Hương em có thể giao dịch mở máy lạnh chị không nóng lắm đó ơi hú hồn hello Tha Ly Nguyễn Tiên Lê thì um, um, bây giờ thì bấm mi chảy uh, mascara lên một chút xíu là ok hỏi Vi là thí dụ mà mấy bạn ờ, thấy Vi ít khi nào mà dán lông mi á tại vì thật ra hơi một cái là bình thường Vi cũng có lông mi cho nên là đóng cái cửa làm chị luôn nha cho nên là uh, chỉ cần chải mascara nhẹ là lên rồi chỉ khi nào mà đi tiệc rồi này kia thì mới dán lông mi nhìn cho nó dày dày tại vì khi mà mình dán lông mi á mình phải um, make up nó nó cũng hơi lồng lộn lên một tí xem cái váy hả ờ cái váy đằng sau thì hở lưng như vậy ngọc dung à, có chứ dung năm nay là cô thắm về làng là trời bữa giờ không có cập nhật tin tức gì hết trơn á <laughs> thường người ta là hả um, thứ bảy này là người ta lên tập đầu tiên rồi bây giờ còn hỏi là cô thắm có hay không chứ có nè bây giờ là chắc đến son mới mua bốn cây son sun rose Sun Rose mọi người cũng biết son này rồi đúng không thật ra hôm nay thì lúc mà mua về xong mới thấy là hình như cái màu của mình mua là đều na ná nhau nó trên nhau trên nhau có một ờ, một tông mà son rose này thì vi cũng mua của bạn văn minh vũ luôn um, cái bb stick này là 315 còn cái son rose này thì là 265 nhưng mà nếu mà bạn nào mua một cặp luôn hình như là năm trăm rưỡi năm trăm rưỡi mà khi mà share cái livestream này á thì sẽ được giảm 15% nữa thì Vi nghĩ rất là tiện rất là, à, với lại được free ship nữa mà <laughs> hello Bình Nguyễn Bình anh Nguyễn um, hồi nãy giờ Vi trả lời rất là nhiều lần cái cái câu hỏi này rồi nha Ngọc Dung um, vậy thì là đợt này là là uh, mọi người có thể um, gặp cô thắm rồi gặp lại nguyên gia đình của bác năm của cô thắm về làng bây giờ mọi người muốn test cái màu nào trước à, ở đây vi mua là màu số 1 nè màu số 5 màu số 7 với lại màu số 6 đa số đều là màu đỏ và màu hồng cam hết trơn á bữa cũng bất ngờ tại vì bạn ờ, Văn Minh Vũ này bạn là con trai nhưng mà bạn lại bán mỹ phẩm nữa chứ mà tư vấn mỹ phẩm rất là rành nữa rành còn hơn các bạn gái nữa hello Tiên Lê bây giờ mình test cái màu số ờ, màu nhạt trước đi nha cái này là son lì thì hầu như là các bạn cũng biết cái son rose này nhiều rồi đúng không cái son rose này nè nó là của mini garden là của công ty ở việt nam đó hello đức quỳnh thì khi mà các bạn mua là nó sẽ gồm nằm trong cái hộp như vậy thấy không một cái hộp như vậy là gồm một cây son với lại một cái um, tẩy trang cho mắt với lại môi và là có luôn là đây là một cái um, tờ giới thiệu nè rồi là một cái phiếu bảo hành sản phẩm và đây là sản phẩm không có không có chứa chì thủy ngân và corticoid gây hại đây là một cái à, đâu rồi không có thấy hả phiếu bảo hành trị giá 10 triệu đồng thì bây giờ nếu mà bạn nào mà mua mình mua quà mình muốn tặng thì cái này nó cũng rất là tiện cái hộp rất là dễ thương mình có thể gói lại hoặc mình để như vậy luôn cũng lịch sự nữa hello hello khánh đan hằng thị ông chị cũng không nhớ hồng sang hô chị chị chỉ biết là cái tên thôi à bây giờ cái 06 nè cái 06 giờ chị test cái màu 06 trước nha thật ra thì uh, tại vì mua bốn cây son mà bây giờ cũng chưa tới giờ đi cho nên ngồi test son với mọi người chứ biết vi biết chắc chắn là thực ra đang mặc đồ như vậy tóc tai như vậy thì đánh cây son màu đỏ là hợp nhất Lan Trần hồi nãy chị đánh cái nền BB stick đó em đó thì đây cái màu này ngọt quá mọi người mọi người thấy cái màu này ngọt không Gia Phát em hỏi gì em? Hello Phạm Hương Giang uhm. Cái hòn này rất là ngọt Cái màu này dễ thương quá Mọi người thấy không? Cái nền này lúc mà đánh lên hồi nãy vì không có phủ phấn Cho nên nhìn mặt mình nó đang bóng bóng bóng bóng rất là dễ thương thật ra thì à, khi mà mình đánh son kem á mình không có nên mình không có nên bậm môi quá nhiều tại vì nó sẽ làm mất cái cái cái vân cái vân môi á ừ, đây đánh lại nè cứ bị quen thói bập bập cái môi lại cái màu này thì à, có thể nói là cái màu vi nghĩ là hợp tông da nhiều nhất luôn uh, ờ, Vi mua cái Sun Rose này của Văn Minh Vũ nha Tại vì bây giờ Vi thấy trên thị trường cũng đôi khi là cũng có nhiều hàng không biết như thế nào hết Cho nên Vi mua của bạn nào thì Vi sẽ um, nói cho mọi người biết Lan Trần, đây nè cái kem, ở đâu rồi? BB Stick BB Stick này Nó cái nền nó rất là mỏng luôn và nó kìm dầu và nó giúp cho cái da của mình mà kiểu mà cái kiểu mà nó mịn mịn lúc mà cái cái nền nó mỏng mà nó trong veo giống như Hàn Quốc <laughs> <laughs> Nguyễn Thị Hồng Gấm hello em cái màu 06 này Vi nghĩ là nói những bạn nào mà thích kiểu nhẹ nhàng á thích kiểu nhẹ nhàng mà mình đánh một cái màu mà nó hơi cam cam hồng hồng thì nó sẽ rất là dễ thương bây giờ Vi sẽ test lên tay để em lát so sánh hết bốn màu nha Đó. đây là màu 06 mình để đi đi đây là màu 06 nha thì tại vì um, cái um, cái son này á thứ nhất á là khi mà mình ăn á nó cũng rất là lâu trôi tại vì đợt trước á vi cũng đã xài cái này cái son này một lần rồi đồng lụa uh, vi mua của bạn văn minh vũ nha cái uh, vi có ghim cái ờ, comment của văn minh vũ ở trên cái like á để cho mọi người có thể thấy thì uh, cái này vì đây là đây là giấy tẩy trang giấy tẩy trang chứ không phải là khăn giấy ướt bình thường của mình cho nên là nó sẽ lau dễ hơn còn nếu mà bình thường thì mọi người dùng tẩy trang qua một lần nha lấy khăn giấy bậm lại thì ờ, khi mà các bạn muốn đánh à, màu 06 màu 06 còn khi mà bây giờ Vi sẽ test thử qua tiếp theo là màu uh, ờ, 07 đi 07 ờ à, thôi 0 05 đi 05 nó nó nó nó lên tông từ từ bóng ban cái baby stick này là hiện tại là có giá 315 nhưng mà nếu mà bạn nào share cái livestream này là được giảm 15 phần trăm là còn 200 mấy á còn nếu mà mua chung với lại son rose luôn thì là năm trăm rưỡi thì um, các bạn có thể uh, trước khi đánh son á, mình muốn cái tông màu nó lên đẹp á thì mình dùng một cái lớp nền nhẹ nhẹ mình phủ qua cái môi của mình để thứ nhất là nó giữ cái màu môi hơn um, Nguyễn Đào À, quay cô thấm thì ờ, tất nhiên là cô thấm thì phải đánh những cái màu mà nó nhẹ nhàng thôi thì chị xài cái màu 06 06 thì nó cam đất nhìn nó tự nhiên hơn ừ. bây giờ qua tới màu 05 ờ, nha đáng lẽ là nên xem số thứ tự ha nhưng mà thôi mình đi từ màu lợt đến màu đậm đi cho nó dễ cái màu này thì nó nó là màu 05 à, màu này nó hơi nổi cái chất kem thì rất là mềm luôn cho nên á là mọi người sẽ cảm thấy là rất là thoải mái uh, màu này thì um, nó nó cam nhưng mà nó hơi um, gọi là neon một chút xíu thấy nhầm cảm thấy là nó tươi lắm màu cam cực kỳ tươi luôn à, nấm rơm cô thấm về làng đợt này thì là 8 tập nha như nguyễn thứ bảy này là phát tập đầu tiên nè em đây là màu cam thì mọi người cam này có thể nói là cam này rất là tươi tại vì bình thường á các bạn nói cam gì vi không có nhớ tên đâu bây giờ vi chỉ nhớ số hay là số 05 cái màu nó rất là tươi màu này thì vi nghĩ là dành cho những bạn hơi cá tính một chút xíu mà mình ờ, mình đi tiệc tối hay gì á thì nó rất là rực rỡ luôn đây là màu số 05 05 05 rất là tươi chắc lát nữa thì mình sẽ còn hai màu này hai màu này là màu 01 với 07 bây giờ thử tiếp màu 07 nha à, các bạn ơi nếu mà bạn nào hồi nãy giờ mấy bạn có hỏi là mua của ai thì vi mua của bạn Văn Minh Vũ nha Văn Minh Vũ uhm. tại vì một lát nữa Vi sẽ sử dụng cái màu đỏ là màu cuối cùng để Vi đi luôn Vi đi ờ, công việc luôn tại vì đang mặc đồ như vậy thì mình bóc đánh màu đỏ nó sẽ hợp nhất thấy không mọi người thấy không mình sẽ phủ lên một cái ờ, lớp phấn thì nó sẽ giúp cho cái son của mình nó bền màu hơn và với lại nó cũng lên màu chuẩn hơn nữa còn hai màu này thì Vi sẽ đánh màu này đi màu này là màu số 001 đi ha tại vì cái màu ờ, 07 nó rất là hợp với là đồ của Vi hôm nay đi à, Lan Hồ Lan Hồ ơi Lan Hồ có thể inbox trực tiếp cho Văn Minh Vũ nha tại vì nhiều khi á uh, mọi người ờ, comment ở đây là Vũ chắc không mất kịp đây đây là màu đỏ tươi hồi nãy là mình là cái màu cam tươi thì cái này là màu đỏ tươi màu đỏ này giống như là thật ra nó nó cũng nó tông nó đậm hơn cái tông số 5 một chút xíu là tông số 1 tông nó đậm hơn một chút xíu Yến Trang à, phim cô thắm là thứ bảy chủ nhật này sẽ ra tập đầu tiên nha Nguyên Nguyễn hả Nguyên Nguyễn hay là Nguyễn Nguyên <laughs> Hello em ừ. mọi người thấy không cái chất son nó rất là thích khi mà mình ờ, mình có thể dùng cái tay mình tán ra mà mọi người hạn chế là uh, sau khi mình đánh son son kem xong á mình lại bôi dưỡng lên nha thường á cái cái son kem mà đánh dưỡng lên có nhiều bạn mà không biết cách đánh á nó sẽ làm bợt bợt bợt á lúc đó mình rất là khó chỉnh tại vì thường khi mà dưỡng lên là nó có một cái lớp mà nó hơi ờ, giống như hơi hơi mở mở thì sẽ rất là khó Uh, Sun Rose này thì có giá là 265 ngàn Mà hồi nãy Vi có nói là nếu mà bạn nào mua một combo BB Stick với lại Sun Rose luôn Thì sẽ là 550 Nếu mà share cái livestream này là được giảm 15% và được free ship Hello Nguyễn Yến Rồi bây giờ thì còn là số màu 07 Thì Vi sẽ đánh cái màu số 07 này luôn và sau đó là lên đường tung tăng đi luôn bây giờ là tẩy trang um, cái này á mọi người nãy giờ mọi người thấy không là thí dụ như là vi vi dùng cái khăn giấy mà gọi là chuyên dùng để tẩy trang á thì sẽ tẩy rất là nhanh còn không thì trong một cái hộp như vậy thì mọi người có thể sử dụng cái dầu tẩy trang này của nó mọi người mọi người tẩy trang nha chơi rất là dễ phan hiếu um, son này chị nhớ là có hình như gần 10 màu hay nhiêu á nhưng mà tại vì chị thích chị thích những cái tông đỏ tông cam nó hợp với chị cho nên chị đa số là mua những cái đó không à hello tiên nguyễn Ừ. đây là cái màu son cuối cùng hello nguyễn trường diễm my Khánh Đan um, Chị cũng thích Huyền Nguyễn hello em Mắc mớ gì Mắc mớ gì ờ, Đâu rồi Hello Huyền Nguyễn Rồi Phủ cái lớp này vô Tại vì cái màu này thì nó sẽ hơi đỏ hơn so với những cái màu kia nó hơi gọi là đỏ hơi bầm một chút xíu á thì vi thích vi thích những cái màu như vậy đúng rồi bảo bảo em dùng phấn trước thì cái son nó sẽ lâu trôi hơn thực ra những cái màu đỏ như vậy thì dành khi nào mình đi tiệc á thì nó nó rất là đẹp này là màu cái màu là cái màu cực kỳ phù hợp với Vi luôn còn nếu mà bạn nào mà hỏi là ví dụ như là um, các bạn ờ, chỉ muốn muốn giống như là hồi nãy giờ các bạn thấy ba cái tông màu của Vi bây giờ Vi, Vi test ra tay nha ba cái tông màu của Vi thì nó nó có vẻ là nó nó hơi na ná nhau Huyền Nguyễn em hỏi gì em Tại vì nhiều khi mọi người hỏi á Mọi người hỏi mà lúc đó Vi đang đánh son hay gì sao Vi trả lời đây Trần Lê là sao em em hỏi gì có vẻ là khi mà test ra tay như vậy nè thì mọi người nhìn mọi người sẽ dễ hơn hoặc là mọi người qua Facebook của Văn Minh Vũ á mọi người xem thì có một cái bảng màu rất là rõ đánh lại cái màu này em gái mưa <laughs> hello em nếu mà các bạn mà mua một cây son màu đỏ mà ví dụ như là um, mình thấy là ờ đậm quá thì mình có thể dùng tay mình chấm nhẹ nhẹ lên đây là ba tông màu mọi người thấy không ba tông màu nó rất là rõ là theo thứ tự hồi nãy giờ vi like cho mọi người luôn á Ngọc Hương đúng rồi em Đúng rồi chị đang ở nhà Diễm chơi Hello Mỹ Duyên Rồi bây giờ là coi như hoàn hoàn chỉnh Bây giờ thì uh, đeo cái đôi bông vô Cho nó uh, ờ, yeah. Mọi người thấy bây giờ nên đeo cái màu vàng hay cái màu đen ta Đeo màu vàng hay màu đen Màu vàng đi ha Màu vàng cho nó uh, nổi bật Trần Lê có màu đỏ không chị hả? Có màu đó hay là màu đỏ? Hồi nãy vừa chị test đa số là uh, là là là màu đỏ hết á. Bây giờ thì uh, chắc là xong rồi nè, thì sẵn ngồi make up á là vừa tranh thủ thời gian vừa có thể ờ, make up vừa có thể nói chuyện với mọi người thì hồi nãy giờ như là Vi nói là cái BB stick với lại cái son rose này là vi mua của bạn Văn Minh Vũ nha Văn Minh Vũ Tâm Tina Đúng rồi, giờ chị đã gắn cái màu vàng lên Tan tan Nè, đứng rất xa cho mọi người xem Thì đây là váy Đằng sau thì nó hơi hở cái lưng một chút xíu Cái váy nó xếp xếp xếp cũng rất là dễ thương Hello Nguyễn Nguyên bây giờ dọn dẹp đây à, có bạn nào có câu hỏi gì không Hà Mạnh Hương đánh sau rồi hồi nãy giờ là bốn màu bốn màu với lại cái BB ờ, cái n là BB stick thật ra đánh cái nếu mà bạn nào mà đánh quen rồi á thì có thể chỉ trong vòng khoảng từ 5 đến 10 phút là mình có thể make up xong một cách rất là đơn giản rất là make up mình ờ, ví dụ như mình đi làm văn phòng nhẹ nhàng á thì sẽ rất là phù hợp luôn tại vì cái nền BB stick này nó rất là trong nó trong veo đây nè trong veo luôn đổ thì ánh lên chị đi công việc đi chơi à, <laughs> lê trâm à, cái shop tên là cái gì chị quên mất tiêu rồi ở ngay góc đường à, cách mạng tháng 8 với lại uh, uh, võ văn tần đó em Lê Trâm chị trả lời chị không có nhớ tên cái shop nhưng mà ngay góc đường cách mạng tháng 8 với Võ Văn Tần nó nằm ở bên tây um, nó nằm ở bên hướng uh, hướng hướng, hướng um, nếu mà đi từ uh, Nguyễn Trãi lên thì nó sẽ nằm ở bên tay phải <laughs> Đỗ Thu Viner um, cái nền này che khuyết điểm rất là ok nhưng mà đặc biệt là với những bạn nào mà thí dụ như bị khuyết điểm nhiều quá thì mình có thể dùng một cái cọ nhỏ mình chấm lên cái nền và mình chấm lên những cái đốt đó còn nếu mà những bạn nào mà da không có khuyết điểm thì quá là thích rồi đúng không hoa sen son có màu dơ tay không vi có nó là cái màu hồng hồng hồng nhẹ nhẹ rất là tự nhiên luôn hello <laughs> vậy chắc bây giờ là um, chuẩn bị là đi rồi Nguyễn Đào chị hướng dẫn cho em kiểu tóc giống chị đi cái kiểu tóc là cốc tóc bớ lên bình thường thôi hello em chị về chị đây bây giờ chắc là uh, đi uh, đi công việc xong rồi để um, mọi người thí dụ mọi người có thích cái um, kem nền baby Stick này với lại bốn cái màu Sun Rose này của Vi á thì mọi người có thể inbox cho bạn Văn Minh Vũ nha Vi có uh, ghim cái comment của Văn Minh Vũ luôn cho mọi người dễ cái Sun Rose nó có rất là nhiều màu nhưng mà hồi đó Vi cũng có mấy màu rồi bây giờ nó ra mấy màu này nữa thì mua thêm mấy màu này nữa tại hầu như là mọi người biết đó là Vi rất là mê son Love Rose có cái cái cái BB stick này là vi mua của Văn Minh Vũ luôn á. À ok, chắc là bây giờ um, Vi sẽ đi đây. Hẹn với mọi người livestream lần sau nha. À, Kiều Tiên Vương cái kem nền này tên là BB stick. Và Vương có thể hỏi Văn Minh Vũ cho rõ nó là của Mini Garden của hãng Việt Nam cái nền rất là trong nhẹ nhàng lắm vậy nha uhm, bữa sau sẽ livestream với mọi người sau hiên bye bye